Thank you. trên vẫn hiền ngang mình đón xuân nay sức véo vang quyền mang thương cây vã quảng xa ngỡ đầu ngàn y oai hùng